Chào mừng các em đến với kênh youtube MyTea TV Chúc các em một ngày mới học tập vui vẻ Bài học hôm nay chúng ta sẽ học phép cộng trong phạm vi 100 Thứ nhất là số có hai chữ số cộng với số có một chữ số Chúng ta đi đến ví dụ thứ nhất 12 cộng với 2 sẽ bằng bao nhiêu? chúng ta sẽ đặt phép tính 12 cộng với 2 chúng ta gióng làm sao cho hàng đơn vị thẳng hàng với hàng đơn vị và số hàng chục thẳng hàng với lại số hàng chục ở đây hàng đơn vị của chúng ta là 2 và 2 Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép cộng của số có hai chữ số với số có một chữ số như sau. Ta lấy số của hàng đơn vị cộng với số của hàng đơn vị thì ở đây ta sẽ có 2 cộng 2 cho kết quả là 4 ta lấy số của hàng chục cộng với hàng chục nhưng ở đây số hàng chục của ta là một không cộng với số nào ta sẽ hạ một xuống ta sẽ có là 14 như vậy kết quả 12 cộng với 2 sẽ bằng 14 Chúng ta đến với các ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ nhất là 13 cộng 3. Ví dụ thứ hai 14 cộng 2. Ví dụ thứ ba 15 cộng 4. Ví dụ thứ ba 16 cộng 3 và ví dụ thứ tư là 17 cộng 2. Chúng ta lần lượt giải các ví dụ. Ví dụ thứ nhất là 13 cộng với 3 Tương tự như ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ lấy số của hàng đơn vị cộng với số của hàng đơn vị. Ta sẽ có là 3 cộng với lệ 3 đã cho kết quả bằng 6 1 không cộng với số nào ta sẽ hạ một xuống như vậy ta được kết quả là 16 ví dụ thứ hai tương tự ta lấy 4 cộng 2 được kết quả bằng 6 1 không cộng với số nào ta sẽ hạ một xuống được kết quả là 16 ví dụ thứ ba là 15 cộng với 4 ta sẽ lấy 5 cộng với 4 kết quả bằng 9 1 ở đây cũng không cộng với số nào như vậy là ta sẽ hạ một xuống kết quả của chúng ta sẽ được là 15 cộng 4 bằng 19 ví dụ thứ tư là 16 cộng 3 tương tự các ví dụ trên ta lấy 6 cộng 3 ta sẽ được kết quả là bằng 9 và ở đây một cũng không cộng với số nào ta hạ một xuống được kết quả là 19 ví dụ thứ 5 17 cộng với 2 thì tương tự ta sẽ lấy hàng đơn vị cộng với hàng đơn vị thì ta sẽ có là 7 cộng với 2 cho kết quả bằng 9 1 không cộng với số nào ta sẽ hạ 1 xuống được kết quả là 19 em vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em à, giải các ví dụ Chúng ta chuyển sang các ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ nhất là 20 cộng với 3. Ví dụ thứ hai sẽ là 22 cộng với 2. Ví dụ thứ ba là 24 cộng với 4. Ví dụ thứ tư là 25 cộng 3. Ví dụ thứ năm là 27 cộng với 2. Chúng ta lần lượt giải từng ví dụ một. Ví dụ nhất là 20 cộng với 3 ở đây số 0 và số 3 là hàng đơn vị để chúng ta sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị ta có 0 cộng 3 bằng 3 2 không cộng với số nào ta sẽ hạ 2 xuống ta được kết quả là 20 cộng 3 sẽ bằng 23 sang ví dụ thứ hai tương tự ta sẽ lấy 2 cộng với 2 sẽ được kết quả bằng 4 2 không cộng với số nào ta hạ 2 xuống được kết quả là 22 cộng 4 22 cộng 2 sẽ bằng 24 sang ví dụ thứ ba là 24 cộng 14 tương tự ta sẽ lấy 4 cộng 4 cho kết quả bằng 8 số 2 ở đây là số hàng chục không cộng với số nào ta sẽ hạ số 2 xuống được kết quả là 24 cộng 4 thì bằng 28 sang ví dụ thứ tư 25 cộng với 3 ta sẽ lấy 5 mà cộng với lại 3 được kết quả bằng 8 số 2 ta sẽ hạ xuống để được kết quả 25 cộng 3 sẽ bằng là 28 sang ví dụ tiếp theo là 27 cộng 2 ta sẽ lấy 7 cộng 2 bằng 9 và 2 chúng ta hạ xuống được kết quả là 29 Chúng ta đi đến các ví dụ tiếp theo ví dụ thứ nhất là 30 cộng với 3 ví dụ thứ hai là 31 cộng với 2 ví dụ thứ ba là 32 cộng với 4 ví dụ thứ ba là 33 cộng với 3 ví dụ thứ tư là 34 cộng với 2 ta lần lượt giải các ví dụ trên. Ở ví dụ thứ nhất, 30 cộng 3, ta sẽ lấy số 0 cộng với số 3 sẽ được kết quả bằng 3. Số 3 ở hàng chục không cộng với số nào ta sẽ hạ 3 xuống. Được kết quả 30 cộng 3 bằng 33. Ở ví dụ thứ hai 31 cộng với 2 ta lấy số hàng đơn vị là số 1 cộng với số 2 được kết quả bằng 3. Số 3 ở hàng chục không cộng với số nào ta sẽ hạ số 3 xuống được kết quả là 31 cộng 2 bằng 33. Tương tự ví dụ thứ 3 32 cộng 4 lấy 2 cộng 4 được kết quả bằng 6 và 3 chúng ta sẽ hạ xuống sẽ được kết quả là 32 cộng 4 sẽ bằng là 36. Ví dụ thứ tư 33 cộng với 3 Tương tự là 3 cộng 3 sẽ được 6 Và 3 chúng ta hạ xuống Kết quả là 33 cộng 3 bằng 36 Và ví dụ thứ 5 là 34 cộng 2 Thì ta lấy 4 cộng 2 Bằng 6 Và 3 chúng ta hạ xuống Được kết quả là 34 cộng 2 sẽ bằng 36 như các ví dụ trên là các em quan sát là số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị thì sẽ nhỏ hơn là 10 các em quan sát số hàng đơn vị cộng số hàng đơn vị nhỏ hơn 10 như các ví dụ tiếp theo là 42 cộng 3 được kết quả là 45 53 cộng 2 được kết quả 55 và 64 cộng với 4 được kết quả 68 và 73 cộng 3 được kết quả 76 và 84 cộng 2 được kết quả là 86 như vậy ở đây các số hàng đơn vị cộng với nhau đều nhỏ hơn 10 vậy chúng ta sẽ đi đến cái ví dụ tiếp theo Trường hợp thứ hai là hàng đơn vị cộng với hàng đơn vị cho kết quả lớn hơn hoặc bằng 10. Ví dụ thứ nhất, ta có là 16 cộng 5. Ta lấy 6 cộng 5 sẽ được là 11. Cứ viết 1 và chúng ta nhớ 1. Chúng ta đi đến ví dụ tiếp theo là 16 cộng với 5 thì ở đây số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị là sẽ cho kết quả là lớn hơn hoặc bằng 10 ví dụ thứ nhất thì 16 cộng 5 ở đây là bằng 11 như vậy là số hàng đơn vị cộng số hàng đơn vị sẽ lớn hơn 10 như vậy ta tính như như thế nào thì cách tính tương tự như là ở bên trên ta cũng lấy số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị ta lấy 6 cộng với 5 ở đây sẽ cho kết quả là 11 6 cộng 5 cho kết quả 11 thì chúng ta sẽ viết là 1 và nhớ một chúng ta nhớ một sang bên trái của số 5 Đấy, như vậy số hàng chục ở cạnh số 5 sẽ được tính như là số 1 như vậy ta sẽ có là 1 cộng với nhớ 1 sẽ bằng 2 và kết quả là 16 cộng với 5 sẽ bằng 21 Chúng ta đi đến các ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ nhất là 14 cộng với 6. Ví dụ thứ hai sẽ là 19 cộng với 3. Chúng ta đi giải ví dụ nhất ví dụ thứ nhất là 14 cộng 6 thì chúng ta sẽ lấy số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị lấy 4 cộng với 6 bằng 10 chúng ta viết không và nhớ một nhớ một chúng ta lưu ý là nhớ một ở bên trái của số 6 ta sẽ được là 1 cộng với nhớ 1 sẽ bằng 2 như vậy kết quả 14 cộng 6 sẽ bằng 20 tương tự là 19 cộng với 3 thì ta lấy 9 cộng với 3 sẽ được kết quả là 12 chúng ta sẽ viết 2 và nhớ 1 9 cộng 3 12 viết 2 nhớ 1 lưu ý các em là các em nhớ 1 à, sang bên trái của số hàng đơn vị ở hàng dưới thì ta sẽ có là một cộng với lại nhớ một sẽ được kết quả bằng 2 như vậy là 19 cộng 3 sẽ bằng 22 chúng ta đi đến các ví dụ tiếp theo ví dụ thứ nhất là 25 cộng với 6 ví dụ thứ hai là 27 cộng với 5 ví dụ thứ ba là 29 cộng 8 chúng ta lần lượt giải các ví dụ ví dụ thứ nhất thì chúng ta lấy 5 cộng 6 sẽ được 11 viết 1 chúng ta nhớ 1 2 chúng ta nhớ thêm 1 nghĩa là 2 cộng 11 sẽ được kết quả là 3 như vậy 25 cộng 6 sẽ được kết quả là 31 ví dụ thứ hai 27 cộng 5 chúng ta lấy 7 cộng với 5 sẽ được kết quả là 12 chúng ta viết 2 và nhớ 1 2 cộng thêm với lệnh nhớ 1 nghĩa là 2 cộng 1 sẽ được kết quả là 3 như vậy là 27 cộng với 5 chúng ta sẽ được kết quả là 32 ví dụ thứ ba 29 cộng với 8 chúng ta lấy 9 cộng với 8 sẽ bằng là 17 17 chúng ta sẽ viết 7 và nhớ 1 2 cộng với nhớ 1 tức là 2 cộng với 1 sẽ bằng là 3 thì cho kết quả là 29 cộng với 8 sẽ bằng 37 Chúng ta đi đến các ví dụ tiếp theo. Ví dụ nhất là 34 cộng 8. Chúng ta lấy bằng là 4 mà cộng với 8 sẽ cho kết quả là 12. Chúng ta viết 2 và nhớ 1. 3 cộng với lại nhớ 1 sẽ cho kết quả là 4. Như vậy là 34 cộng với 8 sẽ cho kết quả bằng 42. ví dụ thứ hai là 47 cộng với 5 ta lấy 7 cộng với 5 sẽ cho kết quả bằng 12 viết 2 nhớ 1 4 cộng với lại nhớ 1 tức là 4 cộng với 1 để cho kết quả bằng 5 như vậy là 47 cộng với 5 sẽ được kết quả là 52 ví dụ thứ ba là 89 cộng với 8 chúng ta lấy 9 cộng với 8 bằng 17 sẽ viết 7 và nhớ 1 8 chúng ta cộng với nhớ 1 sẽ bằng 9 được kết quả là 89 cộng với 8 sẽ bằng 97 vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em là cộng số có một chữ số cộng với lại số có hai chữ số cộng với số có một chữ số bây giờ chúng ta đi đến ví dụ tiếp theo là số có hai chữ số cộng với lại số có hai chữ số chúng ta xét ví dụ thứ nhất là 12 cộng với 14 sẽ bằng bao nhiêu ở ví dụ này sẽ khác với lại các ví dụ trên là số của hàng chục chúng ta cộng với lại số 0 có nghĩa là hàng thứ hai là không có số nhưng ở ví dụ này thì chúng ta sẽ có là hàng đơn vị là số 2 và cộng với hàng đơn vị ở đây là số 4 hàng chục là số 1 và cộng với hàng chục ở hàng dưới cũng là số 1 như vậy chúng ta sẽ lấy Tương tự như bên trên, lấy hàng đơn vị cộng với hàng đơn vị ta được kết quả là 2 cộng 4 bằng 6. Và số hàng chục là 1 cộng 1 đã cho kết quả bằng 2. Như vậy là 12 cộng với 14 sẽ cho kết quả bằng 26. Chúng ta đến với các ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ nhất là 34 cộng với 12. Ta sẽ lấy là số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị. Số 4 cộng với số 2 sẽ bằng 6. Chúng ta hạ 6 xuống thẳng hàng. 3 cộng với 1 bằng 4. Tương tự chúng ta hạ thẳng hàng xuống được kết quả là 46. 42 cộng với 15 ta lấy 2 cộng 5 sẽ được kết quả là bằng 7 tương tự số hàng chục 4 cộng với 1 được kết quả bằng 5 như vậy 42 cộng 15 sẽ bằng 57 ví dụ thứ ba là 86 cộng với 13 ta lấy số hàng đơn vị 6 cộng 3 sẽ được kết quả bằng 9 số hàng chục 8 cộng với 1 được kết quả bằng 9 như vậy là 86 cộng với 13 được kết quả là 99 chúng ta đi đến các ví dụ tiếp theo ví dụ thứ hai là 54 cộng 22 72 cộng với 15 và 86 cộng 13 xét ví dụ thứ nhất Tương tự ta lấy 4 cộng 2 được kết quả là 6 và 5 cộng 2 được kết quả bằng 7. Như vậy 54 cộng 22 sẽ bằng 76. 72 cộng 15 ta lấy 2 cộng 5 được kết quả bằng 7. 7 cộng 1 được kết quả bằng 8. Như vậy 72 cộng 15 sẽ bằng 87. Ta lấy 6 cộng 13 sẽ được kết quả là bằng 9. số hàng chục là lấy 8 cộng với 1 cũng được kết quả là 9 như vậy 86 cộng với 13 để được kết quả là 99 xét các ví dụ tiếp theo là 34 cộng 18 47 cộng 25 và 65 cộng 28 thì trường hợp này là số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị ở đây sẽ lớn hơn hoặc bằng 10 thì tương tự như cách giải của số có hai chữ số cộng với số có một chữ số ta thực hiện phép cộng như sau ta lấy số hàng đơn vị cộng với số hàng đơn vị lấy 4 cộng với 8 được kết quả ở đây sẽ là 12 chúng ta sẽ viết 2 và nhớ 1 nhớ một sang bên cạnh số 8 có nghĩa là bên trái số 8 chúng ta sẽ 1 cộng với 1 như vậy là được 2 ta sẽ lấy 3 cộng với 2 được 5 kết quả sẽ là 34 cộng 18 bằng 52 ví dụ thứ hai 47 cộng 5 tương tự ta sẽ lấy 7 cộng với 5 bằng 12 viết 2 và nhớ 1 4 chúng ta cộng với 2 bằng 6 nhớ 1 thì sẽ được là kết quả là 7 như vậy là 47 cộng với năm chúng ta sẽ được kết quả là 72 ví dụ thứ ba là 65 cộng với 28 ta lấy 8 lấy 5 cộng với 8 sẽ được 13 chúng ta viết 3 và nhớ 1 6 cộng với 2 sẽ bằng 8 nhớ 1 sẽ được kết quả là 9 như vậy là 65 cộng 28 sẽ được kết quả là 93 Chúng ta xét các ví dụ tiếp theo Ví dụ thứ nhất là 54 cộng 28 Ta lấy 4 cộng với 8 sẽ được kết quả là 12 viết 2 nhớ 1 5 chúng ta cộng với 2 sẽ được kết quả là 7 nhớ 1 như vậy chúng ta sẽ được là 8 kết quả là 54 cộng với là 28 sẽ bằng 82 tương tự ví dụ tiếp theo là 55 cộng 25 chúng ta lấy 5 cộng với 5 mới được kết quả bằng 10 chúng ta viết 0 và nhớ 1 5 cộng với 2 bằng 7 nhớ 1 để cho kết quả bằng 8 như vậy năm cộng năm sẽ được kết quả bằng 80 ví dụ thứ ba là 71 cộng với 29 chúng ta lấy 1 cộng với 9 sẽ cho kết quả bằng 10 ở đây chúng ta sẽ viết 0 và nhớ một 7 chúng ta cộng với 2 được 9 và nhớ thêm một sẽ được kết quả là 10 như vậy chúng ta hạ 10 xuống kết quả 71 cộng với 29 sẽ bằng 100 Vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em các phép cộng trong phạm vi 100. Rất cảm ơn các em đã theo dõi video và chúc các em thành công trong học tập. Xin chào tất cả các em.